Xin chào tất cả anh em Những anh em nào chơi game trực tuyến online Tài xỉu này, sóc đĩa để bầu cua Hãy tập trung xem hết cái video công nghệ 4.0 này anh em nhá Hôm nay tôi giới thiệu cho anh em một chip hack online trực tuyến này anh em nhá Để hỗ trợ anh em mỗi hôm anh em kiếm 4 đến 5 triệu anh em nhá Đây là con chip hỗ trợ cho anh em Tương đương con chip này tương đương với một tựa game anh em nhá Con chip này là chip Sunwin này hay là Go88 này hay Nhất VIP này hay Zo này hay là cu bét này anh em nhá anh em lưu nhá trên thị trường ạ có những cơ sở bán những cái tool hack anh em nhá mà hack được tất cả loại game thì là không bao giờ có mà mấy ngày ăn được ba bốn mươi triệu tôi hỏi thử anh em có bao giờ người ta để người ta đánh người ta không bao giờ người ta bán cả anh em nhá nhưng những con chip này anh em ăn chỉ ăn được 4 đến 5 triệu thôi tích tiểu thành đại anh em nhá mà những con chip này là tương đương với một tựa game anh em nhá mà anh em đi này có những cơ sở cắt ghép video rất là, là tinh vi anh em đến đến cơ sở uy tín mua hàng anh em nhá người ta kết nối với bluetooth xong người ta cho lên màn hình máy tính là 100 trăm là cắt ghép anh em nhá hôm nay tôi sẽ giới thiệu các con chip tôi sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng và cách hack nó như thế nào anh em nhá qua kết nối bluetooth như thế nào anh em nhá mà trực tiếp lên smartphone của tôi anh em nhá sau tôi không nói nhiều nữa bây giờ tôi sẽ vào thực tế luôn tôi test thử luôn cho anh em anh em đi nhá nhà mình có các con chip đổi thường như Cubet hay dâu hay nhất vip hay go 88 hay săn him mỗi con chip này là tương đương một tựa game đổi thưởng anh em nhá bây giờ tôi sẽ test thử luôn cho anh em con chip săn huy này với con chip săn huy này mỗi ngày anh em chỉ ăn được đến 5 đến 6 triệu là anh em nghỉ không phải bán những con tun mà đánh được tất cả loại game mà kiếm được ba 40 triệu là không mà có anh em nhá đầu tiên là anh em phải bật công tắc lên bật công tắc lên cái điều thứ hai là anh em phải vào smartphone của anh em anh em vào phần cài đặt cài đặt thì để anh em tìm kiếm thiết bị để ra con chip săn huy này anh em nhá này chip săn huy này anh em này kết nối với nó để ghép đôi anh em ghép đôi thành công này xong anh em vào tựa game của anh em trên smartphone anh em vào luôn chữ săn huy này game nào đi theo con chip của game đấy anh em nhá săn huy này anh em này bây giờ tôi vào phần tài xỉu luôn này anh em này anh em lưu nhá tiếng này còn 37 giây thì nó sẽ không báo cứ khoảng tầm 4 năm 40 đến 45 giây nó sẽ báo anh em nhá con chip này kết nối bluetooth nó sẽ báo ra dung một nó là xỉu dung hai nó là tài anh em nhá anh em hãy lưu ý đánh cho cẩn thận anh em nhá bây tôi sẽ để đây để cho anh em cùng xem và cảm nhận còn đâu anh em lưu này trên thị trường có rất nhiều hàng giả nhái anh em hãy đến cơ sở uy tín mua hàng mấy anh em đừng có tin người quá anh em nhá anh em hãy đến cơ sở uy tín mà mua hàng anh em nhá để thế sau để tôi đánh thử xem có chuẩn như video tôi quảng cáo không anh em nhá anh em nào có cần thì alo trực tiếp mình số điện thoại trên màn hình anh em nha tiếng này xỉu đấy anh em này anh em hãy nhu cầu cứ alo trực tiếp mình số điện thoại trên màn hình anh em nha máy nó rung thì anh em đánh này máy báo dung hai rồi tất nhiên là tài rồi tôi đánh 100 nghìn vào tài này anh em cứ đánh một hai trăm năm trăm rồi đến đến năm sáu triệu là anh em nghỉ anh em nhá mà anh em đi cho tôi một điều cực kỳ quan trọng này rất nhiều bạn điện tôi bảo tại sao anh không đánh tốt hơn anh em này chứ tội gì tôi tôi phải không đánh anh em ngay nào tôi đánh ngay nào tôi làm vài chục triệu anh em nhá cứ bật cái điều hòa lên và vào vào smartphone mua cho mình con chip là anh em mỗi ngày kiếm vài triệu rồi anh em lập anh em cứ mua con chip là mỗi ngày kiếm vài triệu đây là tôi bán bán để cho những anh em nào đang thua tha xa bờ muốn vào bờ để gỡ lại những gì đã mất thôi không phải tự nhiên tôi cho không thì không bao giờ có anh em nha tôi vẫn phải bỏ chất xám nữa anh em nha anh em đi cho tôi một điều cực kỳ quan trọng như thế còn đâu anh em alo trực tiếp mình xuống thoại trên màn hình anh em nhá tài này anh em này 12 nút này anh em này cứ dùng một là anh em đánh xỉu dùng hai là anh em đánh tải anh em nhá anh em nào có thiện chí đến hẳn cửa hàng mang smartphone của anh em đến để kết nối con chip anh em nhá để thử hàng trực tiếp máy báo rung một rồi tất nhiên là xỉu rồi tôi đánh 100 nghìn và xỉu này anh em cứ tích tiểu thành đại cứ đánh 100 200 500 cứ đến 5 6 triệu là anh em nghỉ anh em nhá còn đâu anh em nào có nhu cầu cứ alo trực tiếp mình xuống điện thoại trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn anh em nhá còn đâu tội gì anh em phải đi làm vất vả mới ngày kiếm vài triệu thôi tôi nói thật anh em nhiều khi các anh em cứ nhắn tin cho tôi bảo là tại sao anh không đánh thế tại gì tại sao tôi lại không đánh ngày nào tôi đánh ngày nào tôi bật cái điều hòa lên vào smartphone để lấy lại gì nó mất không chả phải đi làm gì nặng đầu nặng chân làm gì anh em ạ bây giờ người khôn của khó rồi anh em ạ cứ thông minh là anh em ra tiền anh em nhá đừng có lao động chân tay làm gì cho vất vả ra tôi muốn gỡ lại những gì anh em đã mất thôi anh em ạ tôi giúp anh em thôi còn nó tôi trả được lợi lộc bao nhiêu cả anh em nhá gọi là giúp người thôi xỉu này anh em này anh em nhìn chuẩn chưa 6 nút này anh em này qua vài tiếng bạc anh em biết cái hiệu quả của cái chip Sunwin này như nào rồi anh em nhá còn đâu ạ những con chip này là là tương đương một tựa game anh em nhá anh em không chơi nữa là anh em phải tắt máy đi anh em nhá tắt máy đi để nó đỡ bị động anh em nhá còn đâu anh em nào chơi game nào cũng được câu 88 hay nhất vip hay rô hay là cú anh em nhá anh em nào có nhu cầu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 100 trăm xe chín anh em nhá cảm ơn anh xem clip chào anh em nhân diện đầu xuân năm mới tôi chúc anh em một năm mới an khang thịnh vượng rồi ra sức khỏe và thành công trên sự nghiệp anh em nhá và qua cái tết nguyên đán vừa rồi thì rất nhiều anh em thua tha bán nhà bán cửa xe cộ về cái bộ chiếc sóc bịp này Thì bên đại lý tôi sẽ gửi đến em chiếc máy laser cc 308 đây chiếc máy tiên tiến nhất dành cho bộ chiếc sóc bịp để giúp anh em chúng ta lấy lại những gì nó mất em nhá với chức năng của chiếc máy này là ghi nhớ vào con vị còn nguyên lý hoạt động của nó là sẽ báo dung trực tiếp trên chiếc máy này không qua bất kỳ một thiết bị nào để giúp em biết về chất về lẻ em nhá khi xuất hiện cái sự chênh lệch của mật vị là máy sẽ báo dung ví dụ cho ba trắng và ba đen là máy sẽ báo dung còn sấp đôi với tự tử máy sẽ báo không dung em nhá Đó, còn khoảng cách từ máy con vị từ ba mét quay đầu ai làm cái ai sóc cái đều chưa được để thì em no tay sóc cái Đấy, sóc ngắn sóc dài hay sóc mạnh không nhẹ máy đều trả kết quả chính xác em nhá còn máy này sẽ hoạt động trên tất cả các loại con vị ví quân bài quân chắn quân đóm hay quân bao thuốc đều chơi được em nhá ở video này tôi sẽ test thử em cái quân bài này đấy đây là quân bài hoàn toàn sinh chín này và em lưu ý tôi trước khi đi chơi em phải biết được là trong sòng sới là họ đánh một quân gì đấy tôi ví dụ quân bài nhá trước khi đi chơi này em ở công tắc này để cho đèn sáng lên này em đặt cái quân vị mà trong sòng sới người ta chơi lên này khoảng 5 đến 10 giây khi nó máy báo rung là máy nhận được quân vị đó và sau đó em cần cầm theo cái máy này và xong vào dưới họ cắt bất kỳ quân bài nào giống như loại quân bài này là em có thể chơi được em nhá qua cái máy này khi máy nhận được rồi thì em tắt máy đi em để trong người em nhá và đây là hoàn toàn bộ bài sinh chín này tôi chọn ngẫu nhiên quân bài này cắt và test thử cho em cái độ chuẩn xác của nó này bát đĩa của tôi vị đây là video là hoàn toàn sẽ chín này em nhá để bát trong veo này soi không một tí cặn anh em nhá này đĩa trong veo này và sau tôi để ngày trắng đi ve tôi sóc thử cho em này tôi để tứ đen tôi sóc này mày đó không dung không dung là chắn rồi mở này số hai này số hai tôi sóc này nếu có dung có dung trong bát đĩa chắc chắn là lẻ rồi tôi bán lẻ này thường ngoài 50 triệu này mở bát này ba đèn Đấy, ba đèn nó sóc này cứ sóc cân tay ngày bát thì báo không có sai anh em nhá máy vẫn báo có dung có dung lẻ rồi mở này ba đen lên ba trắng này ba trắng nó sóc này bật cầu lẻ em nhá mở này không biết ba trắng ba đen này bán lẻ này mở này vẫn ba trắng này Đấy. vẫn bệt cầu lẻ em nhá mở này vẫn ba trắng này và sau đó tôi để chiếc máy này trong người và chỉ một mình tôi cảm nhận được em nhá tôi chỉ nghĩ dặn cho em thêm một vài cái bàn cái này máy vẫn báo có zoom vẫn bệt lẻ em nhá mở này ba đen này ba đen sóc này máy báo không dung không còn biết là sấp đôi điện tử tôi đánh một tỷ mặt chắc này thừa thêm một tỷ nữa cho em mở bát này em mở bát này ra đây mở này mở này tứ đổ đen này đấy và qua một vài thứ ba, anh em cùng tôi cảm nhận được cái độ chuẩn xác của nó đấy và anh em có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình em nhá một nhà tôi hai cơ sở cơ sở một bến xe mỹ đình cơ sở hai bến xe ra bát anh em nào gần đâu thì qua đó test hàng trực tiếp chuẩn như video thì em lấy nếu hàng không chuẩn thì anh em đến đây tôi mời em cốc cà phê có thể giao lưu với em nhá đấy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 đó là cái đồng hồ soi con vị với cái đồng hồ soi con vị này anh em đi chơi chỉ cần đeo cho tôi cái đồng hồ này vào trên tay hoặc là anh em đúc vào người khoảng cách ngồi từ mét rưỡi về nó sẽ soi trực tiếp lên con vị và truyền về cục dung này anh em nhá cục dung này có trách nhiệm báo tao phải chất đây về lẻ nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản lẻ tôi các dung một cái và sấp đôi dung hai cái tứ tử thì không dung rồi dung là dung trực tiếp lên đi cục dung này không phải qua bất cứ bộ phận nào cả cục dung này dùng hoàn toàn pin tiểu anh em biết pin tiểu rồi chơi ít nhất 3 đến 4 ngày mới hết pin rất phù hợp cho anh chơi đồi núi và cái thứ ba anh em bắt buộc phải luồn bộ vị không tang vào vị ở đây 100 trăm không tang thời thợ bóc ra kiểm tra không một tăng tích gì cả anh em nha anh em như thế này bát và đĩa hoàn toàn là say chín bát đĩa nào cũng được anh em nha anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng anh em chỉ cần luồn cho tôi bộ vị không tang thôi là anh em làm chủ chơi sau tôi không nói nhiều nữa tôi vào thực tế luôn anh em lưu nhá nhà mình có rất nhiều loại quân thăng long hay villa quân bài quân tú quân đóm đều hết quân một trăm trăm không tàng anh em nhá sau tôi không nói nhiều nữa tôi quay video tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nghe và cảm nhận nó rung như nào anh em nhá cái đồng hồ này tôi sẽ đeo trực tiếp lên trên tay này anh em hiểu nhá đồng hồ này như đồng hồ ngoài quán như bình thường anh em nhá chạy rơi và chạy vẫn như bình thường anh em nhá nhà mình có rất nhiều loại đồng hồ anh em nào thích làm đồng hồ gì nhà mình sẽ làm đồng hồ như thế cho anh em anh em nhá cái này nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản anh em đi chơi có công tắc anh em bấm này anh em đi nhá nó cứ xoay ở mặt quân vị nào nó sẽ báo về cục dung này nó sẽ truyền vào cục dung để nó đây là những cái chip nó sẽ tự liên kết với nhau anh em nhá lẻ nó sẽ dùng một cái này sấp hai nó sẽ dùng hai cái ba đen hay ba trắng nó vẫn dùng một cái tứ tử thì cũng bao dung rồi sau tôi không đánh nhiều nữa tôi bảo thực tế nó sắp thủ luôn cho anh em nhá đánh thử luôn cho anh em là đặt trên tay đồng hồ nắp tết là một con vị dùng hai cái tất nhiên là sấp đôi rồi đánh cả một tỷ và sấp đôi mở này không bao giờ chuyện sai anh em nha chồng quân hay chồng vị máy đều quét được anh em nha tiếp này cứ khoảng cách từ mét rưỡi về được bạc cầu rồi né với máu dung hai tất nhiên là chắc rồi mở này không bao giờ chuyện sai anh em nhá anh em như này anh em không cần làm cái anh em đứng ở trên cũng là chơi được cứ đồng hồ quét từ mét rưỡi về được anh em nha máy báo dung một rồi trong mắt trong nghĩa tất nhiên là lẻ rồi đánh một tỷ mà lẻ mở này không bẩn đồ chuyện sai anh em nhá qua vài tiếng bạc ạ tôi để ra cái bát của dung để cho anh em nghe và cảm nhận bởi có lúc lúc mọi người chỉ có mình tôi biết rồi tôi đứng ở trên cũng thể chơi được anh em nhá anh em đeo đồng hồ vào tay hoặc đúc vào người được lúc khoảng cách từ mét rưỡi về được anh em nhá máy báo dung một rồi chồng ba chồng nhất tất nhiên là lẻ rồi đánh một tỷ mà lẻ mở này không bẩn sai chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá tiếp này bạc đi rồi chồng ba chồng nhất tất nhiên là sấp hai rồi dung hai cái rồi đánh cả một tỷ và sấp hai để mở này không hoàn toàn chuyện xài anh em nhá dung chỉ mình mình biết thôi người cạnh không thể biết được anh em nhá tiếp này máy báo dung một rồi chồng ba chồng nhất tất nhiên là lẻ rồi đánh cả một tỷ và lẻ cho tôi mở này không hoàn sai ba đen này chồng quân đây chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá kỷ niệm cho em một cái mạng nữa này máy báo rung một rồi bạc cầu rồi gặp những cô bạn là ơi chỉ mất nhà mất cửa đánh mở một tỷ và lẻ mở này không mở rồi sai bà chẳng anh em này qua vài thứ bạc anh em biết cái độ hiệu quả của cái đồng hồ quét quân vị này như nào rồi đúng không anh em anh em đi cho tôi điều cực kỳ quan trọng nha anh em đi chơi anh em đeo ở đâu được cứ khoảng cách từ mét rưỡi về đồng hồ như đồng hồ bình thường ngoài quán anh em nha và anh em đúc cục dung này vào người nguy trang vào người anh em nha là anh em chiến thắng quân vị và bát đĩa hoàn toàn xây chín rồi anh em lưu là anh em mua hàng cầm bát đĩa lên cửa hàng trực tiếp anh em nhá quân 100 trăm không tăng thời thợ bóc ra kiểm tra không tăng tích gì cả anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình trên số thoại trên màn hình nhà mình vai cơ sở bến xe mới đi bến xe ra bắt cảm ơn xem một clip